không biết ờ, ở đây nói đại gia đình có nghe rõ không không biết Hello, xin chào cả nhà đến với ờ, kênh của TBL <laughs> Chào mừng mọi người đến ờ, với video tiếp theo của TBL nha Đó mọi người thấy không Hôm nay tôi sẽ review một sản phẩm review món hàng trị giá một tấn thóc à, gặt xong rồi à, bán à, bây giờ review món hàng trị giá một tấn thóc nha mọi người chia sẻ cho ghê chưa ghê chưa một tấn thóc nha nào let's go <laughs> cùng tôi đi vào đây review xem món hàng một tấn thóc nó như thế nào nha chào đại gia đình nha trong ờ, các ờ, clip ờ, quay youtube thì chúng ta không thể nào mà tránh khỏi những cái tình huống mà đi ra ngoài đường hoặc là những cái chỗ mà ồn ào này kia thì chúng ta sẽ không bao giờ mà tránh khỏi thì trong cái video này tôi sẽ gửi đến cho mọi người một cái dụng cụ mic thu âm đây là một cái dụng cụ làm youtube của ờ, anh em youtuber đòi hỏi là phải có làm video đòi hỏi là phải có để thu âm được tốt hơn thì hình ảnh mình có thể mình ờ, không có được ờ, tốt cho lắm nhưng mà âm thanh cần phải có cái chất lượng nó ổn để khán giả người ta xem người ta người ta sẽ không có còn gì nữa đâu nếu mà cái âm thanh mà không tốt á thì khán giả người ta nghe sẽ không có được ồn hoặc là nhiều tạp âm thì à, lúc đó video của mình sẽ à, không có thành công nha mọi người thì anh em làm youtuber ai cũng à, có mong muốn được à, một chiếc mic uhm, đây ok à, sẽ à, không linh tinh linh thiêng nữa mình sẽ à, vô sẵn luôn một chiếc mic trị giá à, một tấn thóc nha mọi người đây à đây là hình ảnh đây là niềm à, ao ước của tôi cũng giống như à, nhiều youtuber đã à, nói chung là cũng mục đích là để phục vụ khán giả cho thật là tốt luôn nha mọi người đó rồi đây là còn cái đây là cái à, mua thêm mua thêm để gắn vô cái à, điện thoại cái hiệu là SC7 để gắn vô cái điện thoại mà có cái lỗ 3.5 nha mọi người đó này là dùng để gắn qua điện thoại thì mình để sang một bên nếu mà ai có điện thoại à, mà dùng cái cổng taxi hoặc là cái cổng lightning đó thì mình sẽ dùng một cái khác nha mọi người cái này với lại một thêm một cái cổng nữa taxi hoặc là lightning đó bây giờ mình sẽ xem và đập hộp cái à, sản phẩm Midrod nha mọi người Ok đây đó các cái à, đây là mid hai cho nên là có à, hai người nói chuyện nha mọi người quay lý câu hai hai người nói chuyện còn cái này là um, bông lọc gió nha mọi người hình như là bông lọc gió nè đó rồi còn cái này là những cái dây sẹt của nó nè USB type nè là ba cái uh, à, mic thì có ba cái cộng dây và một cái dây uh, này là ba dây uh, à, TR để cắm uh, đây để cắm uh, vô máy ảnh hoặc là GoPro gì nha mọi người đó còn đây là còn đây là cái gì để một lát nữa mở ra sẽ biết <laughs> tầng là 2.4 mấy cái này thì biết hết rồi nha mọi người giờ mình sẽ à, mở ra xem qua một thời gian nghiên cứu thì tôi có ra hai loại à, hai loại mic mà bây giờ thì loại mic này thì nó có chức năng ghi âm ngay trên cục phát luôn đây mình sẽ à, lấy từng món hàng ra cho mọi người xem nha đây đó ba cái dây nè ờ, nó cái bộ nhớ trong của nó luôn nó dùng cái bộ nhớ trong của nó luôn để Ờ, ghi âm trực tiếp nếu mà mình lỡ mình quên ờ, hay là trục trặc gì bên cái bộ ờ, thu thì cái bộ phát nó sẽ ghi âm trực tiếp trong đó luôn đó đây đây là cái cọng dây dùng để gắn từ cái mic sen máy ảnh đây nó có hai đầu giống vậy luôn hai đầu để chữ rót luôn thì cái cọng dây này nó làm cái cộng đồng ở trong là cứng nha mọi người đó một cộng còn cái này là USB đó Type-C và à, USB à, A USB-C gì nữa để sạc cho mọi người đó nó gồm gồm có gồm có hai cục phát và một cục thu đó thì à, này để sạc riêng nè rồi, bây giờ tôi sẽ à, lấy nhân vật chính ra nha mọi người đây thì à, trong cái đợt à, giảm giá này tôi mua cái hàng này là 7 triệu nha mọi người tôi mua cái hàng này là 7 triệu đợt giảm giá tôi mua chứ còn à, bình thường là nó tới à, 7 triệu rưỡi lần mua chỗ khác nhiều nơi là tới 7 triệu rưỡi lần đó những cái này mình à, sẽ à, gỡ ra và mình à, cất ở trong cái à, đây để mình à, sạc đó nó gồm có rất là nhiều dây sạc luôn mọi người đây thì à, những cái vấn đề chính á, mọi người cần lưu ý à, về cái sản phẩm này nha thứ nhất á, là nó có thu âm trực tiếp trên cái à, cục là phát đó thì mọi người sẽ tránh cái tình trạng hạn chế cái tình trạng mất file ghi âm cũng có một loại sản phẩm nữa ghi âm trực tiếp nhưng mà nó lưu trên thẻ nhớ thì à, để đây cho mọi người dễ dễ thấy rồi à, còn cái này thì nó có bộ nhớ trong nói chung là cái kia nó sẽ rẻ tiền hơn cái bộ này bộ này là dạng vip rồi mắc rồi nổi tiếng là bán thương hiệu mà đó thì à, đây là một cục uh, thu và hai cục phát còn cái này là nó cho cái chùm à, lông chuột nè mọi người nó cho được ba cái chùm lông chuột à, cái điều mà lưu ý là mọi người á là cái này là có ghi âm ở trong tránh tình trạng mất file chất lượng ghi âm tốt xa 200m đó chùm lông chuột này thì gắn lên cái bộ mà thu nè cái bộ phát này đó dán dặn lại khi mình ra gió mình nói chuyện mình phỏng vấn là rất là ok luôn cục phát mình gắn chủ vô còn cục thu á mình gắn lên cái ờ, điện thoại rồi rồi bây giờ tôi sẽ uh, set up nha sơ sơ qua nha thì ờ, trong cái các cái tình huống ví dụ như đi ra đường hoặc là phỏng vấn thì trước sau gì anh em ờ, làm youtuber cũng phải gặp phải những cái tình huống mà không có điều kiện về âm thanh tốt thì đương nhiên là phải dùng những cái sản phẩm này để nó bổ trợ cho mình mình sẽ gắn cái điện thoại lên đây và mình set up ừ, cho mọi người xem nha à, cục này nó có cái à, thu nè nó có cái này nè mình sẽ gắn à, cái này vô cái mau này luôn ok giờ mình sẽ à, set up lại nha mọi người đây hồi nãy là gắn à, lộn cái đầu à, này lên vô cái đó rồi tại vì cũng à, mới lần đầu tiên à còn nghiên cứu cái này lâu lắm rồi thì bây giờ mình sẽ gắn cái cục thu lên cái à, đây nó sẽ có một cái à, cái màu này nha mọi người nè mình kẹp mình sẽ gắn vô đây đây đưa vào đây rất là chắc luôn đó nó chạy thì mình sẽ sang ra xíu đó hoặc là mình sẽ gắn vào đây nè mọi người đây nè dưới đây nó cũng có một cái à, để gắn này đó y luôn đó y bài luôn thấy mọi người gắn đây là chắc luôn thấy đó xong rồi bây giờ mình sẽ à, tiếp tục gắn cái à, cọng dây này vô cái à, bộ thu đó đó thì bây giờ á, là cái à, cái cọng dây này á tuy là sử dụng được nhưng mà sẽ không sử dụng được đối với điện thoại chỉ sử dụng được đối với máy ảnh thôi nha đó cho nên mình mới mua một cái sản phẩm này là để gắn vô là điện thoại nè bây giờ cái đầu à, hai cái lần đen này đó hai lần đen thì mình sẽ gắn vào cái mic đó và cái đầu này mình sẽ gắn vào cái điện thoại đó là sẽ xong một cái phần này rồi còn cái này thì mình sẽ kẹp vào áo nha đó đây đi kêu vào áo đó giống vậy nè đó rồi mình đi à, mình à, phỏng vấn người ta mình mở lên à, nguồn hai cái mình phỏng vấn người ta thì mình sẽ đeo cho người ta một cái này hoặc là mình cầm gì cũng được thì mình sẽ phỏng vấn còn cái này là nó thu âm mình và thu âm người đối phương đó thì bạn nào có nhu cầu mà review ờ, cái ờ, này với lại cái ờ, sản phẩm máy ảnh thì hãy để lại comment thì nay mai gì tôi sẽ đặt cái máy ảnh đem về để set up cho mọi người xem đó và nếu mà ai cần set up sâu hơn bên trong á chi tiết hơn bên trong á thì hãy bình luận tôi sẽ làm những cái hướng dẫn tiếp theo của cái bộ mic này tại vì uh, tấn thóc luôn mà <laughs> tấn tóc mà làm sơ xài à, một video á, thì mọi người sẽ không có ờ, hiểu uh, kịp mà làm một cái video á, thì nó dài quá mọi người sẽ xem sẽ ngán mà nhu cầu á, thì uh, làm ngắn thôi thì uh, nhu cầu bạn nào có thì uh, hãy bình luận ở dưới thì tôi sẽ hướng dẫn tải phần mềm về rồi kích hoạt cái chức năng của thu âm bộ nhớ trong nha cái này nó chưa có kết hợp thì nó sẽ à, không có thu âm bộ nhớ trong được khi nào kết hợp mới thu âm bộ nhớ trong được rồi à, mình sẽ mua thêm một cái chuyển đổi qua cái à, điện thoại nữa nha Ồ, qua một cái điện thoại mà cổng Lightning nó khác còn cổng tai C nó khác nha đó cổng tai C thì sử dụng cổng tai C mà cổng Lightning á thì sử dụng cổng Lightning còn cái này điện thoại này thì sử dụng như vậy đó rồi, video chắc cũng ờ, dài rồi ha mọi người ha. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các ờ, video tiếp theo của ờ, TBL nha. Nhớ đăng ký, chia sẻ để ủng hộ TBL nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong các clip sau.